có bạn nào bị mụn không ạ có ai bị mụn dành cho nam là niêm men trời ơi chỉ 7 ngày thôi các bạn ạ mình sử dụng đúng có 3 ngày thôi mụn của mình nó đã hết sạch rồi mụn ở trên trán của mình nó đã sẽ hết sạch rồi luôn ấy thật sự nên là mình cảm thấy rất là may mắn đó hai ba cái mụn ở chán là quá là đáng sợ rồi các bạn ạ khi mà các bị mụn ấy thì thực sự là nó rất rất là rất là xấu và không hiểu tại sao ấy mọi người ạ bị mụn là sao thì kiểu nhá chụp ảnh bằng app hay là chụp ảnh bằng cái mẹ gì đi nữa nó vẫn lộ ra mụn đấy đây thì hôm nay mình xin giới thiệu cho tất cả các bạn về một cái sản phẩm đó chính là em sản phẩm uh, uh, đến từ thương hiệu Niamen công dụng của nó là điều trị mụn viêm da và các tình trạng mụn như mụn mủ này mụn đọc mụn trứng cá phục hồi làn da nhanh lành sẹo do mụn giảm nhanh các vết thâm vết sạm da mụn và thành phần của em này là 100% đến từ thiên nhiên nên các bạn cứ yên tâm nhé nó vẫn em nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi nhá và giá thành thì chưa đến 200 nghìn đâu các bạn chưa đến 200 nghìn và mình khẳng định với các bạn là các bạn chỉ sử dụng trong khoảng 3 năm ngày thôi là mụn của các bạn đã hết sạch rồi nhá